Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi Lần này Khải soi sẽ đồ của cầu thủ hàm cuối này cho anh em xem Băng chủ băng L nha anh em Đây anh em ơi Đó Khải định ra ngồi mới soi mà thôi Hôm nay còn top 1 còn vài chủ gia cho anh em ơi Hôm nay thì được 71k 267 mạng Và giết nào mà soi 55 và tử vong 23 Liên chạm 53 Đó, anh em ơi Anh em xem xét đồ này Đang đứng đánh này Đây anh em Sợ nhìn vào xét đồ 91 kia môn phái Thầy dài thì bảo sao con long đao Khải không chuyển phái khác anh em nhìn con đao này thì mình con đao mình thấy mình trắng đời luôn nè đây nè nên hôm nay khải cũng đổi thành thiếu lâm còn ngày này là con đao của hai một cuốn đang sở hữu một set vô áo nha một set vô áo nha nam đó dây chuyền nón rồi đôi giày giày vô áo đó rồi đó đôi giày mắt đột luôn cũng được anh mà và cái nhẫn cái đang một cấp vô áo ngọc bồi vô áo đó nói chung là những món quần áo này anh anh sắm đủ set này mà năm món quần áo đã kích tất cả những trang bị hùng kim một phái còn lại nha em đó rồi ghê chưa rồi tiếp tục ra những món khủng này anh em à một cái đao xương tinh tóc 40 xương ngạc lông 3 cấp sát thương 50 và mắt hoàn hòn to sát 120 mắt hoàn toàn anh em à không còn gì để thiếu này mà đây đang đứng trên rừng này không còn gì để thiếu luôn anh em ơi top 1 hiện tại này đang top 1 nha anh em và sở hữu một cái áo Sương Tinh còn mắt pin luôn Phục hồi 50 3 cấp 3 cấp Phòng thủ 25 và 400 200 Mắt pin hoàn toàn Những trang bị đồ giải đấu top 1 mới mua được em mà, Một bao tay Sương Tinh 333 Kháng độc 30 và nội lực và sinh lực 200 Mắt pin hoàn toàn với tiếp tục đến là một cái đai lưng Sương Tinh làm chậm 50 Hôn pháp 3 cấp phòng thủ 29 và 34 chón Trời ơi thì chung là sẽ đồ này quá quá gờ này mà Đang sử dụng một cái nhẫn ờ, chó căn họ 2540 Sinh khí 10 nữa nè Đó Thằng này đang tấm 1 tấm kim rồi em ơi Đây em ơi Hiện tại đang hôm nay đánh tấm 1 tấm kim Nói chung sẽ đồ quá khủng anh em ơi Đó anh em, anh đứng này Coi những phiên vũ trên người anh em ơi Phiên vũ này nè, đó. đó Nhìn gơ gốm chưa Một phiên vũ nữa Nói chung sẽ đồ này thì mình không dám nói giá anh em à Tại vì nói thiệt anh em là Đây là một cao thủ từ server S5 Họ đưa về Họ gộp server về Thì nói chung nhìn phải set đồ này thì không còn gì nữa phải chơi nữa anh em ơi full đồ hoàn toàn ngựa phiên vũ này rồi đặc biệt tiếp theo đó là một cái đao xương tinh tiếp theo đó là một cái bao tay xương tinh mắt pin hoàn toàn tiếp theo là một cái áo xương tinh mắt pin hoàn toàn đó ở đây lưng ờ, xương tinh nói chung là bốn món xương tinh mà đỡ kích bốn món này thì anh anh đang sở hữu một set vũ ảo giá chiên này nè đó. giá trị cái set đồ này nói chung là mình không dám nói được này mà rất là nhiều này mà đầu tư này nọ cỡ cả thời gian năm tháng này nọ mới đủ set đồ chứ không phải là muốn đủ là đủ đâu nè đó quá dữ luôn cái này cũng có một cấp nữa nè rồi anh em đang xem thì đừng quên trong like chia sẻ cho anh em ơi anh em xem thì đừng quên một like chia sẻ cho ủng hộ hai một đúng một like chia sẻ cho ủng hộ chơi nha cảm ơn em đã theo dõi video đừng quên cho nút uh, một nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em